Khánh Hiền xin mời Khánh Hiền nào vâng em chào thầy em chào tất cả mọi người xin chào cảm ơn và vâng, em um, em đã sử dụng cái bài ờ, máy sấy tóc của thầy em thấy rất hiệu quả với là ừ, con em em làm em để ý rồi em làm con em hai lần con em 7 tuổi thì em làm hai lần rất hiệu quả mỗi ờ, mọi lần em vẫn ờ, xịt bằng nước muối nhưng mà à. sau lần này là em không xịt nước muối và em để ý là con hết mũi nhưng mà cho em hỏi cái là mới người lớn chẳng hạn thì mình có nên ờ, sấy ờ, ngày nào cũng sấy được không hay là chỉ nên thỉnh thoảng mới sấy thôi thầy chúng ta có thể thỉnh thoảng mới sấy thôi chứ không cần phải à, phải sấy liên tục à thì ờ, thì hôm thầy bảo là nếu mà bị đau đau nhức xương các thứ đấy thì có thể sấy thì em thấy em cũng sấy mấy hôm liên tục sấy được có thể sấy 3 4 ngày liên tục và thỉnh thoảng tuần à, vài tuần sấy là một lần một đợt đó vâng. thì bạn thấy nó thay đổi ngay trong kể cả trong xương thay đổi vâng. Vâng, nhưng mà bạn thấy... chia sẻ cụ thể một chút là là cháu nó sốt như thế nào và bạn sấy như thế nào nó có hiện tượng cúm hay là hiện tượng à, sốt gì con em thì không sốt nhưng mà mới chỉ à, mới chỉ sổ mũi thôi thì à. ừ, mũi cháu nó mọi lần cứ tuần sổ mũi có thể là cháu nó ăn ờ, ăn ờ, uống đá chẳng hạn thì em nghĩ thế hoặc là thay đổi thời tiết nên là con nó sổ mũi mà bình thường sổ mũi là em hay ờ, chưa cho uống gì cả mà em hay xịt lấy nước muối em xịt mũi nhưng mà lần này thì em không không không, không dùng nước muối mà em để cho nó sổ mũi đến hai hôm đến hôm thứ hai em mới sấy em sấy thấy cái mức vừa thôi không nóng em sấy hơi cao lên em đưa tay để một tay để lưng và em em sấy em loa cái đoạn nửa dưới của lưng em loa đến 15 phút thì uh, buổi tối hôm nay em làm thì mai con em hết mũi em không phải ấy nữa đến ờ, khoảng độ mấy ờ, hôm sau mấy hôm sau nó lại bị lại một lần nữa thì em cũng em cũng thấy lại một lần như thế nữa và buổi biết đâu biết này không Đằng, đằng, trước đằng, đằng, đằng. làm thì đấy, đi đi đó em thấy hết mũi không không không còn nữa dạ. nhưng nó chưa bị sốt nghĩa là mình ngăn chặn từ đầu thì cơn sốt không hình thành đấy vâng thì có thể là nó em em thấy hiện tượng thế nên là bình thường mọi lần ờ, vẫn thấy mũi ra này xong lòng thòng một thời gian là bắt đầu chuyển sang uh, sốt rồi ho rồi sốt nhưng mà mình chưa chưa chưa để sốt thì em đã để cho mới sổ mũi một ngày thôi là em đã bắt đầu thực hiện luôn để em kiểm chứng ừ. em thấy là đã hiệu quả hiệu quả ừ, trông thấy luôn đấy